Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh Dũng Xoay Kèo nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì ngày hôm qua ở trên kênh uh, youtube Dũng Xoay Kèo mình đã đưa ra một nhận định về trận đấu giữa West Ham và Arsenal Thì ở à, trong trận đấu này mình đã nhận định cái kèo à, tài xỉu nằm ở mức 2.5 thì mình đã cho anh em một kèo tài thì ở trong trận đấu này thì à, kèo tài đã nổ rất là rực rỡ khi mà tỷ số đã là hai đều nhưng à, Cùng với đó, ở trong nhóm VIP của mình thì cũng rực rỡ không kém khi mà anh em có thể thấy đây là mình đã đưa ra ba mã kèo cho anh em ở trong nhóm. Thì ba mã kèo này đều nổ rực rỡ khi mà có kèo à, Getafe chấp à, được cộng 0.75, West Ham cộng 1 và Salentina cộng 0.75 thì anh em có thể xem qua ở đây. Thì à, trận đấu giữa Barcelona và Getafe với tỷ số là hòa không đều. Trận đấu giữa West Ham với Arsenal tỷ số hòa 2-2 và Torino với uh, Salentina thì tỷ số hòa là 1-1 thì đã nổ rực rỡ với ba má kèo mình gửi ở trong nhóm cho anh em ngày hôm qua thì xin chúc mừng những anh em nào đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong cái thời gian qua còn đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong uh, khuôn khổ cúp C1 châu Âu vào ngày 19 tháng 4 đó là trận đấu giữa Chelsea và Real Madrid mà trước khi bước tới video nhận định ngày hôm nay thì anh em đang xem video yêu quý Dũng hãy để lại cho Dũng một lượt like của một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua cái kèo nhà cái đã đưa ra cho trận đấu này là bao nhiêu. Thì à, anh em có thể thấy đây là trong trận đấu giữa Chelsea và Real Madrid, nhà cái đưa ra với mức cực chấp là đá đều. Với cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5 thì cái kèo nào sẽ là kèo sáng ở trong cái trận đấu này thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 4 ở trong ờ, khuôn khổ lượt về tứ kết ờ, cúp C1 châu Âu thì anh em có thể thấy ở trên đây. Ở phần sân phía Chelsea thì hiện tại họ đang được đánh giá ở mức khoảng 17% khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì họ không thể thắng một trận. Cùng với đó là họ đang có 3 trận thua liên tiếp ở trên ờ, tổng số 6 trận đấu gần đây nhất cùng là có 4 trận thua cùng với là hai trận hòa còn về phần sân phía Real Madrid thì đội bóng này đang có 4 trận thắng cùng với đó là hai trận thua. Và đội bóng này đang có hai trận thắng liên tiếp khi mà có một trận thắng 2-0 à, trước Cadiz ở lượt trận ngày 16 tháng 4 cùng với đó là trận thắng 2-0 à, trước à, Chelsea ở lượt đi cúp C1 vừa rồi. Nếu mà chỉ xét về phong độ gần đây thì anh em có thể thấy là về sự mặt chênh lệch về phong độ của hai đội bóng là một chênh lệch khá là lớn. Còn đến với phần đội hình dự kiến của hai đội bóng sẽ sử dụng cho trận đấu này thì anh em có thể thấy là hai đội bóng dự kiến sẽ sử dụng uh, cho mình là đội hình 4-3-3 để đối đầu với nhau. Trong khi đó phần sân với Real Madrid sẽ gồm có 3 tiền đạo đá cao nhất đó là Benzema, Viriro cùng với là Van Valverde. Còn về phần sân phía Chelsea sẽ có 3 tiền đạo đá cao nhất đó là Mudrik, Felix cùng với là Sterling. Cùng với đó là sẽ có 3 tiền vệ ở trong trận đấu này đó là Kante, Fernandes và Kovacic còn về phần vắng mặt dự kiến ở trong cái trận đấu này thì anh em có thể thấy đây là về phần sân phía Real Madrid thì sẽ chỉ có hai cầu thủ à, không thể tham gia đó là đó là Mendy và Vinicius Durot. Còn về phần sân phía Chelsea thì như anh em có thể thấy là có khá là nhiều cầu thủ chấn thương và nghi ngờ không thể tham gia được. Đó là có ba cầu thủ bị chấn thương đó là Amado Boya cùng với là Koulibaly, Chukwen và có là Ben Chilwell sẽ không thể tham gia vì đã đủ cái số thẻ phạt và có hai cầu thủ nghi ngờ có thể tham gia ở trong trận đấu này khi mà vào hiệp 2 đó là Kai Havertz cùng với là Ruben ờ, Loftus-Cheek và đây không chỉ là cái sơ đồ dự kiến mình có được trước cái trận đấu ờ, được diễn ra khoảng 15 ờ, tiếng thì ờ, để có cái thông tin chính xác nhất về trận đấu này thì phải là khoảng từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu thì cái ờ, thông tin sơ đồ về đội hình thì mới là chính xác được còn cái đội hình này chỉ để cho anh em tham khảo thì anh em cùng mình xem qua cái ờ, lịch sử thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì Chelsea thua tới 5 trận cùng với đó chỉ có 3 trận thắng và hai trận hòa và đặc biệt trong 6 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì họ chưa thắng được một trận nào hết khi mà để hòa tới hai cùng với đó là có 3 trận thua. Trận thua trước uh, à, 2-0 trước uh, Real Madrid ở lượt đi tứ kết uh, cúp C1 vào ngày 13 tháng 4 cùng với đó là có trận thua trước Victor City khi mà thua với tỷ số là 2-1 thì anh em cùng mình xem qua cái trận đấu gần đây nhất của Chelsea khi mà đối đầu với Victor ở trong uh, lượt trận ngày uh, 15 tháng 4 thì anh em có thể thấy ở đây là Chelsea là đội chủ nhà đã được à, Big Tom chấp với mức chấp là 0.25 và để thua kèo châu Á khi mà để thua với tỷ số là 2-1. Cùng với đó ở trong trận đấu này em có thể thấy là về phía đội chủ nhà chỉ cầm bóng được 43% trong khi Victor à, thì cầm bóng lên tới 57%. Và trong trận đấu này có khá là nhiều phạt góc được đưa ra khi mà có tới 10 phạt góc cùng với là 4 thẻ đỏ. Còn về trận thua trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết vừa rồi thì anh em xem ở đây thì có thể thấy khi mà đối đầu với Real Madrid trên uh, chính sân nhà của đội chủ nhà này thì đã đưa ra mức chấp là 0.75 cùng với đó là đã để thua ờ, kèo châu Á khi mà để Real Madrid thắng với tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu này thì anh em cùng mình xem qua ở đây có thể thấy là đội chủ nhà Real Madrid cầm bóng là 57% cùng với đó là sẽ có 6 phạt góc và một thẻ đỏ và 5 thẻ vàng anh em có thể thấy ở đây là về phần sân phía Real Madrid có tới 18 lần sút trong khi đó Chelsea chỉ có 7 lần sút mà thôi và đã để thua với tỷ số là 0 khi mà bàn thắng thứ nhất ghi ở phút thứ 21 công do Benzema cùng với là bàn thắng thứ hai ở phút 74 do công uh, à, Macro Asio thì anh em cùng mình xem qua cái lịch sử đối đầu gần đây của hai đội bóng khi mà trong khoảng à, 7 trận đấu gần đây nhất thì anh em có thể thấy là Real Madrid thắng được uh, à, 4 trận đấu cùng với đó là Chelsea thắng 2 và có một trận hòa thì anh em có thể thấy đây là trận thua trước 2-0 thì không nói tới còn một số trận đấu khác như là trận đấu Chelsea thắng 3-2 Real Madrid thắng 3-1 cùng với là Chelsea thắng 2-0 thì anh em có thể thấy ở đây trong 7 trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này thì à, có tới à, 4 trận đấu là nổ tài và 3 trận đấu nổ xỉu khi ở mức chỉ có hai bàn thắng mà thôi trận đấu có hai bàn thắng là trận thắng uh, Real Madrid thắng 2-0 cùng với là trận uh, Chelsea thắng 2-0 ở lượt trận ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 và một trận hòa khi mà tỷ số là một đều vào lượt trận 28 tháng 4 năm 2021. Thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này khi mà thi đấu với nhau thì uh, ở trong trận đấu uh, Chelsea là đội khách thì đã thắng với tỷ số là 3-2 khi mà trong trận đấu này đã được nhà cái đưa ra mức uh, cực chấp là ở một không trái hòa cùng với đó là trận ở à, uh, Real Madrid thắng với 3-1 khi mà Real Madrid là đội khách thì uh, trong trận đấu này Chelsea đã đưa ra mức chấp là 0.25 bỏ một ăn uh, à, 2.13 khi mà bỏ một vào Real Madrid chỉ ăn có 1.81 nhưng mà Real Madrid đã thắng với tỷ số là 3-1 thì trong trận đấu này thì uh, Benzema đã gặp hat-trick khi mà có tới 3 bàn thắng cho cầu thủ này cùng với đó ở bên phía Chelsea thì chỉ có một bàn thắng do công của Kai Havertz được ghi ở phút thứ 40 khi mà anh em có thể thấy đây là Chelsea cầm bóng lên tới 57% nhưng mà lại chỉ ghi được một bàn thắng. Cùng với đó là phần sân của Real Madrid cầm bóng chỉ có 43% khi mà chỉ có 8 lần sút nhưng mà đội bóng này đã đưa tới 3 bàn thắng vào lưới của Chelsea khi mà Chelsea uh, sút lên tới 20 lần nhưng mà chỉ đã sút được một trái vào lưới của Real Madrid thì uh, anh em có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai đội bóng này thì anh em có thể xem ở đây khi mà Chelsea thi đấu ở sân nhà của mình trong ờ, uh, 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có thắng hai trận đấu trận thắng 2-0 ờ, trước Dortmund cùng trận thắng 1-0 trước Leicester City à, xin lỗi em là Leeds United và có hai trận hòa cùng với đó là hai trận thua thì ờ, hai trận thua gần đây nhất hai đội bóng này đó là trận thua 2-1 trước Victon cùng trận thua 2-0 trước Aston Villa và có hai trận hòa đó là trận hòa không đều và hai đều ở lượt trận 19 tháng 3 và 5 tháng 4 vừa rồi còn về phần sân phía Real Madrid khi mà thi đấu ở đội sân khách thì à, đội bóng này có hai chiến thắng cùng với nó là một trận thua và một trận hòa. Trận hòa không đều trước Betis cùng với là trận thua 2-1 trước à, Barcelona ở cái lượt trận 20 tháng 3 thì em có thể thấy rằng khi mà ở lượt đi thì à, Real Madrid đã thua nhưng mà khi mà gặp lại Barcelona ở trên chính sân nhà của Barcelona thì đội bóng Real Madrid này đã đâm tới 4 bàn thắng vào lưới của Barcelona để phục thù vào cái trận thua 2-1 ở lượt trận 20 tháng 3. Cùng với đó là trận thắng 2-0 trước Cadiz. Còn về à, anh em có thể xem qua cái trận đấu này thì ở đây ở cái lượt trận gần đây nhất của đội bóng này thi đấu thì anh em có thể thấy là Real Madrid đưa ra mức chấp là một trái hòa và bỏ một vào Real Madrid ăn 2.0 Cúp 4 thì ở trong cái trận đấu này thì Real Madrid cầm bóng lên tới 69% khi mà Cadiz đội chủ nhà chỉ cầm bóng được 31% mà thôi. Ở trong cái trận đấu này thì anh em thấy là có tới 11 à, phạt góc cùng với đó là chỉ có một thẻ vàng được đưa ra mà thôi. Thì cho thấy hai đội bóng này thi đấu khá là cẩn thận vậy rằng với cái những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em xem ở trên thì uh, trong cái trận đấu này thì cái kèo nào sẽ là kèo sáng và kèo nào sẽ là kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư khi em đã thấy ở trên màn hình uh, và đầu video mình đã cho anh em xem thì ở trong trận đấu này thì uh, nhà cái đưa ra mức kèo đồng khi mà bỏ một vào Chelsea thì sẽ ăn được 1.19 cùng với đó là bỏ một vào Real Madrid thì sẽ ăn được 0.76 và kèo tài xỉu niêm yết ở mức 2.5 thì bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.91 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.99 cùng với đó thì anh em có thể thấy ở trên màn hình thì sẽ có một số kèo khác như là tỷ số chính xác của trận tỷ số chính xác hiệp 1 hiệp 2 tổng số bàn thắng tổng số bàn thắng tài xỉu đội thắng à, và giữ sạch lưới cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn tỷ số cách biệt thắng áp đảo và thắng lội ngược dòng cùng với đó là sẽ có một số kèo khác như là kèo xiên và kèo à, phạt góc kèo à, thẻ thì để có những cái kèo đó thì à, vào gần giờ thi đấu của đội bóng thì à, nhà cái mới đưa ra những cái kèo như vậy cùng với đó anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò hay là còn để mất tiền like tiền phí thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo 093 99557761 đang hiện trên màn hình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với đó là anh em có thể tự do ra vào các kèo không phải à, mất một đồng tiền like tiền phí nào hết khi mà anh em chơi ở trên trang thì bỏ bao nhiêu thì sẽ ăn lại bấy nhiêu chứ không mất một cái gì hết và ở trong cái trận đấu này thì mình sẽ chỉ đưa cho anh em một má kèo duy nhất đó là kèo Real Madrid đá ở kèo đồng bỏ một ăn 0.76 trong cái trận đấu này giữa Chelsea và Real Madrid được ờ, đối đầu với nhau thì ờ, về phần sân của Real Madrid sẽ tung ra các cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại của cái đội bóng này như là Benzema, như là Junio và cùng với đó là về uh, sự chênh lệch về mặt lực lượng và tinh thần của hai đội bóng thì em có thể phần nào hiểu ra được tại sao mà mình đưa ra cái kèo Real Madrid chấp 0 chấm uh, à xin lỗi em là kèo đồng ở trong trận đấu này và trong cái trận đấu này mình dự kiến là sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng cho phần sân với Real Madrid và anh em nào mà muốn nhận được các kèo khác thì uh, có thể liên hệ qua cho mình qua số Zalo cũng với là Telegram a cổng chúng xe kèo đang hiện ở trên màn hình bởi vì nhưng ở trên cái video này mình chỉ là nhận định sớm cho anh em để anh em tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo cái kèo mà mình đưa ra ở trên video và cùng với đó là khi mà anh em liên hệ cho mình qua số Zalo thì mình sẽ đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với là những cái mã kèo chính xác nhất khi mà trận đấu sắp được diễn ra từ 10 đến 30 phút. Thì khi đó mình sẽ có được cái thông tin đội hình cũng như là những, cái thông tin liên quan đến cái trận đấu. Thì khi đó mình mới đưa ra được các mã kèo chính xác và ngon ăn cho anh em để anh em có thể tham gia và đầu tư được. Và đây cũng chỉ là video nhận định sớm của mình về đội trận bóng này thì à, anh em có thể tham khảo. Chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.